mình cũng yêu thương nhau chớ nặng vì chữ tiên giàu sang đó là bề ngoài tình nghĩa hai ta mới là hạnh phúc tiền bạc là vật chất giờ em hiểu cho chồng mai đây có tiền anh sửa lại nhà cho em mong em thấu hiểu mong em thương chồng chớ trách hờn còi cho anh giàu nghèo do đôi tay của mình cay hàng ngày rồi mai sẽ được tiền tài xây đắp tương lai không thôi đời cười khinh mỉa mai bởi thế gian nặng mang chữ nghèo thấy người gặp bao khó khăn có những ai sống trong giàu sang tiền giới đi mai lại có nhưng ân tình có tìm được đâu người thân anh em bằng hữu cũng vì tiền nên lừa gạt nhau tôi trở về đây thăm lại ban hiền thăm lại người thương đường mòn quanh có men theo lối nhỏ cây thông đã dạ thần thơ trước sân dây leo vẫn còn năm tháng không phai những người đâu rồi em gái miền quê năm cô gặp nhau nói chuyện chúng mình bao giờ thành đôi và rồi ai ơi xếp bút lên đường ra đi anh